tại sao một người quản lý giỏi lại cần cả quản lý cứng và quản lý mềm để quản lý nhân viên quản lý mềm thì mình vừa nói chắc là các bạn chúng ta đều là con người sống tình cảm thì các, chúng ta sẽ hiểu rất rõ là như thế nào là quản lý mềm nhưng quản lý cứng ấy nó rất là cần thiết bởi vì khi chúng ta đã đưa ra được quy trình quy định rồi thì chúng ta phải có xử phạt và chúng ta phải được nêu rõ cụ thể đầu tiên là mình khuyên các bạn nên giam tiền của nhân viên 5 ngày lương hoặc là nửa tháng lương tùy theo cái uh, quyết định của các bạn nhưng mình khuyên các bạn phải giam tiền của nhân viên trừ phi đối với những nhân viên mà các bạn rất là tin tưởng làm việc các bạn rất là lâu năm rồi thì việc đó là không cần thiết bởi vì đặc thù của cái ngành nhà hàng cà phê là nhân viên người ta là tạm thời người ta mang tính chất tạm thời người ta đi làm người ta cũng mang tính chất tạm thời và người ta có thể sẵn sàng nghỉ việc bất cứ lúc nào thậm chí là xin nghỉ việc ờ, để về quê hay là xin nghỉ việc để ờ, đi một cái việc gì đấy và sau đó là người ta lặn mất hút con mẹ hàng lươn đó cái việc nguyên tắc mà giữ lương 5 ngày hoặc là 15 ngày ấy, thì nếu như các bạn giữ lương 5 ngày thì các bạn có thể chia cái đợt trả lương ra làm hai lần một lần vào giữa một lần là vào 5 ngày muộn hơn giữa tháng ví dụ ngày giữa tháng ngày 15 nhé thì các bạn có thể trả lương vào ngày 20 à, và đến đợt cuối tháng thì các bạn có thể trả lương vào ngày mùng 5 tháng sau nhưng đối với mình thì mình không chia đôi như vậy đối với mình thì mình sẽ trả lương vào ngày mùng 5 tháng sau và khi các bạn tuyển nhân viên các bạn ký hợp đồng với nhân viên ấy, thì các bạn phải nêu rõ cái việc đấy để cho người ta trước khi đặt bút ký người ta phải hiểu được là nếu như người ta quyết định nghỉ việc trước 5 ngày nếu như người ta quyết định nghỉ việc mà không báo trước một tháng thì người ta sẽ bị phạt 5 ngày lương hoặc là nửa tháng lương tùy theo cái nào đến trước và cái nào nghiêm trọng hơn cái này rất rõ ràng để về sau không có kiện tụng không có những cái việc mà người ta đến người ta nói những cái lời khó nghe và bạn cũng sẽ không phải tiếp những cái trường hợp mà nó khó chịu như vậy và cái thứ hai là các bạn phải rõ ràng trong cái việc là lương lương là rõ ràng trong việc gì thứ nhất là rõ ràng trong việc là lương theo giờ hoặc là rõ ràng trong việc là lương theo ngày tại vì ngày ấy thì có những cái tháng thừa tháng thiếu khi các bạn làm theo lương theo giờ hoặc là lương theo ngày thì nó sẽ không có chuyện là một tháng người ta bị phích tiền lương mà người ta sẽ không tị nhạnh nhau về cái việc là người ta đi làm nhiều ngày hơn hay là ít ngày hơn và nếu như các bạn làm được cụ thể đến mức là trả lương theo giờ thì các bạn cần phải có một cái máy chấm công bởi vì cái máy chấm công nó không phải là con người nó rất là rõ ràng ai đến ai về ai ở quán trong bao nhiêu lâu ai đến sớm ai đi muộn ai về muộn đó thì những cái đấy khi người ta đưa ra nó là con số và người ta không thể cãi được đi muộn thì anh sẽ bị phạt tiền 10 phút à, 5 phút 10.000 hoặc là 1 phút 5.000 đấy cứ thế mà nhân thì người ta đã im muộn người ta đã đặt bút ký vào hợp đồng người ta phải chấp nhận cái việc đấy đấy là về mặt giờ giấc thì người ta sẽ không thể cãi được bạn nếu chúng ta chỉ nói mồm nói khơi khơi không một cái gì nó gọi là giấy trắng mực đen mà không có cái gì chứng tỏ cho cái việc đấy ví dụ người ta bảo đi muộn thì mình bảo người ta đi muộn nhưng người ta bảo là, em có đi muộn đâu thì lúc đó là nói chung là cãi nhau nó thành vớ vẩn ra nó không hay và mình là người quản lý thì mình sẽ xử lý một cách làm sao để cho nó rõ ràng thì người ta sẽ ừ, tâm phục khẩu phục và cái thứ ba bên cạnh quy trình quy định và nội quy các bạn cần có một cái tài liệu về hướng dẫn làm việc cái tài liệu hướng dẫn làm việc này các bạn không cần phải viết cụ thể viết quá dài các bạn chỉ cần độ khoảng một trang rưỡi đến hai trang A4 là tối đa và các bạn sẽ cho nhân viên ngồi đọc người ta sẽ đối với những người mới người ta sẽ chỉ mất khoảng 30 đến 45 phút để người ta nắm được cái ờ, cái cái cái, cái hướng dẫn làm việc đấy và sau đó các bạn phải bắt những người nhân viên mới đấy người ta phải bỏ thời gian mỗi ngày để người ta đọc lại và người ta thực hành sao cho nhuần nhuyễn cái ờ, cái cái cái cái, cái quy trình đào tạo đấy của cái cơ sở kinh doanh của các bạn và cái thứ tư nó liên quan đến kỹ năng quản lý rất là rõ là các bạn cần phải liên kết đối với những cái cơ sở cùng cái ờ, ngành hàng kinh doanh nhưng mà lại không trực tiếp cạnh tranh lẫn nhau nó đơn giản lắm tại vì thứ nhất là nếu ở gần nhau thì là mô hình kinh doanh giống nhau nhưng mà lại không dẫm chân lên nhau ví dụ như là mình làm ấy thì à, của mình là cốc tai ba thì ở ngay bên cạnh thì có cũng có một, một mô hình uh, pub thì người ta lại là pub kiểu ba tây đó thì tức là ở bên cạnh nhau nhưng mà lại không dẫm chân lên nhau thì các bạn cần liên kết đối với những người chủ nhà hàng đối với những người chủ quản lý của những cái quán như vậy bởi bởi vì sao bởi vì là chúng ta có thể tương trợ lẫn nhau khi cần thiết chúng ta có thể chia sẻ về dữ, dữ liệu nhân viên chúng ta thậm chí có thể chia sẻ về đồ đạc nếu thiếu tại vì các bạn không trực tiếp lẫn nhau thành ra là các bạn có thể làm việc với nhau được tất nhiên mình nói thế các bạn phải hiểu rõ được là sẽ không thể cộng tác được đối với những người mà làm ngành hàng giống hệt nhau mà lại ở bên cạnh nhau kiểu gì cũng sẽ có vấn đề và nếu như mà ngành hàng mà giống hệt nhau thì các bạn phải cách nhau một cái khoảng cách tối thiểu ví dụ giống như cà phê chuỗi người ta phải mấy km mới có một quán chẳng hạn thì nếu như các bạn xây dựng được một cái network như vậy thì nó sẽ rất là ổn và làm sao mà quản lý được cái thất thoát như mình đã nói từ đầu video thì bây giờ mình sẽ chia sẻ ngay đó là khi mà ngay từ đầu vào chúng ta phải quản lý rất rõ ràng bằng máy móc thứ nhất là cái vân tay để quản lý giờ giấc của nhân viên thứ hai là cái máy tính tiền tức là cái máy post ấy. bây giờ có rất nhiều những cái ờ, phần mềm tính tiền nội địa được cung cấp thì khi mà có cái máy post đấy các bạn sẽ quyết định được rõ là phải ra bill thì mới tính tiền những cái bàn nào mà không nhận được bill thì các bạn có thể miễn phí những cái đó sẽ làm cho khách người ta tin tưởng vào nhà hàng của bạn và nhân viên bắt buộc phải ra bill khi mà đã ra bill rồi thì cái sự gian dối nó sẽ được giảm thiểu gần như là tối đa ở cái khu vực quầy ba và máy tính tiền các bạn không được tiếc tiền các bạn phải lắp một cái camera rất rõ ở đó và khi lắp cái camera đó các bạn sẽ kiểm tra được việc người ta có ra đồ chuẩn hay không người ta có ra bill hay không và cái nguyên liệu đầu vào ấy nguyên liệu đầu vào trong cái menu của các bạn thì chắc chắn các bạn khi đã mở quán và các bạn là quản lý thì các bạn phải nắm được cái cốt đồ ví dụ một cái đồ ăn một cái đồ uống thì cần bao nhiêu ờ, gam thịt bao nhiêu gam rau bao nhiêu ml nước này bao nhiêu ml rượu kia đó là những cái các bạn phải nắm được và khi mà nhập một cái cốt đồ vào các bạn sẽ dự tính được là với những cái đồ nhập vào đấy nó sẽ ra được bao nhiêu món ăn bao nhiêu món đồ uống mà mình ờ, mình phải nhập vào máy mình phải nhập vào máy máy nó sẽ tính toán giúp mình những cái phần đó và mình cũng sẽ giảm thiểu được cái việc mà nhân viên người ta gian dối trong cái việc mà nhập đồ và xuất đồ tất nhiên tất nhiên không có cái gì là hoàn hảo cả và chúng ta sẽ phải chấp nhận ờ, có thể mất từ 3 đến 5 phần trăm ví dụ như là không phải là các bạn gọi những nhà cung cấp ra hàng tận nơi có hóa đơn đàng hoàng mà những các bạn là những cửa hàng nhỏ những quán cà phê nhỏ các bạn cho trực tiếp bartender đi mua đồ nhập hàng ngày thì nó sẽ có hao hụt ví dụ như người ta có thể mua cân táo cân cam nó đắt hơn bình thường khoảng 5 nghìn chẳng hạn thì đó là những cái mà bạn chấp nhận đó là những cái bạn chấp nhận để cho người ta làm được việc và người ta thoải mái trong công việc mà người ta sẽ cảm thấy mình không bị răng nó xít quá đó, đó cũng là một cách để quản lý video chia sẻ ngày hôm nay của mình đến đây cũng à, khá là dài rồi mình hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho bạn rất là nhiều cho các cái bạn mới làm chủ cửa hàng các bạn mới làm quản lý và các bạn đang là nhân viên muốn thăng tiến lên con đường quản lý các bạn nắm rõ được những cái này thì các bạn sẽ quản lý được nhân viên để người ta tâm phục khẩu phục và các bạn sẽ ờ, xử lý được những tình huống cả trong và ngoài nó được mềm dẻo và nó chặt chẽ nó sẽ giống như kiểu lạt mềm buộc chặt ấy ok mình nói đến đây cũng khá là dài rồi và đấy gần như là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ đến các bạn tất nhiên khi mà đi sâu vào quản lý thì nó sẽ còn rất là nhiều vấn đề cụ thể nữa nhưng mà cái đó là cái việc mà vận hành thực tiễn rồi nếu như các bạn đang xem video đến giờ phút này xin hãy để lại cho mình một like hãy subscribe kênh của mình ở phía dưới và bật nút thông báo nhé các bạn ok không nói nhiều nữa xin chúc các bạn một ngày vui vẻ và chúc các bạn có có một mục đích một mục tiêu kinh doanh thành công xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo